hôm nay quên like thôi đánh tổng lên on for you à. xa mấy năm yêu thương chậm rãi đại buồn khi ta bên nhau thời gian trôi cứ thế mà còn lớn cùng nhau thì sao nói anh đã yêu từ lâu lắm và tình đầy tràn vào tim anh đây tháng để riêng mỗi em thôi ngày ngùng khi ta lớn bên nhau thời gian trôi cứ thế đã khôn lớn cùng nhau thì sao nói anh đã yêu từ lâu lắm